rồi em lúc quay lưng quên hết đi tình à. yêu trong em sẽ còn già rồi anh không đôi mình trong với không đi tìm giấc mơ ngày hôm nào đừng bao giờ em hay là thương ngày hôm qua xin hãy là em thương ngày hôm qua đừng mà anh một những lời đây dừng lại và nghe đi kia buồn là rời nước tay buồn đây na passion home Sige ang buhay